Jangan ini, jangan ini, jangan, jangan, hmm, sedikit. Jangan kau diulang, jangan, jangan lagi diulang, jangan kau, jangan, jangan ini, jangan kau, jangan. Mana riung mana? Kita jam kau lagi, apa yang ini? Jadi bangsul, hmm, yang kau nak beli cuma macam ini, hei. Bye.